và thùng của người ta ha là các bạn có thể chơi được rồi một cái bộ hột này á cái hột này nó sẽ báo cho các bạn biết sáu mặt một bộ đi kèm của nó bao gồm một cái hột này và một cái báo rung cái báo rung nó chỉ cần bằng cái cục pin này nè nó bằng cục pin này thôi thì khi mà các bạn kèm vô trong người nó sẽ báo cho các bạn biết theo từng nhịp rung của nó khi mà các bạn mua hàng sẽ được nhân viên họ hướng dẫn cho các bạn cách chơi và nhân viên họ sẽ ghi chép lại đầy đủ công thức cho các bạn khi mà các bạn mua về các bạn cần chỉ cần học cho mình trong vòng mấy phút thôi là các bạn có thể tới sòng các bạn chơi được rồi ha báo chuẩn xác cho các bạn 6 mặt nha báo chuẩn 100% cho các bạn luôn nếu mà không có đúng như video mình quảng cáo á, thì mình sẽ hoàn hoàn toàn tiền lại cho các bạn luôn thì à, bây giờ cái cách thứ hai để cái hỗ trợ cho các bạn chơi bầu cua đó là các bạn bỏ cái thùng camera vào cái thùng camera này thì mình đã độ chế sẵn camera vào trong đây rồi thì qua cái video này các bạn thấy không mắt thường thì không thể nào mà thấy được đây là một cái thùng camera ha nó rất là đẹp luôn các bạn thấy không cực kỳ đẹp đấy thì không giống như những cái công nghệ ngày xưa ngày xưa là sạc bằng kim thì ở những cái đây trong cái vần đáy này nè nó sẽ có rất là nhiều lỗ kim khi mà các bạn nhìn bằng mắt thường thì sẽ phát hiện ngay đây là một cái thùng camera còn bây giờ họ làm rất là tân tiến rồi ha thì ngoài những cái thùng sơn thì bên mình còn có Tomeca đây cái tô này cũng đã làm rồi này ha rất là đẹp luôn hoặc là những cái thau nhôm thùng nhựa thùng giấy thì cũng có thể làm được ha thau nhôm này làm xong cũng rất là đẹp nha không có bất kỳ một cái dấu vết nào đây các bạn thấy không cực kỳ đẹp luôn thì uh, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái thùng camera này nó sẽ cách chơi nó như thế nào và nó có dễ đơn giản không ha thì một bộ của nó đi kèm bao gồm một bệ sạc nè một màn hình xem kết quả hoặc là các bạn có thể xem chính trên cái điện thoại các bạn đang sử dụng ví dụ như iPhone nè Vivo Samsung Apple gì đều có thể có thể um, xem được kết quả nha không cần phân biệt cái điện thoại nào chỉ miễn là điện thoại cảm ứng là được thì cái bệ sạc này á thì các bạn cứ cắm trực tiếp cục sạc Samsung hoặc Apple vào và các bạn đặt cái thùng lên là nó sẽ tự động vào pin khi mà đầy pin nó sẽ báo đèn xanh chúng ta biết thì khi mà đầy pin á thì các bạn chơi trong vòng 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng nó mới hết pin nên là cái thời gian chơi được rất là lâu nha hết pin thì các bạn cứ sạc pin vào là các bạn chơi tiếp không có cần phải ờ, thay pin hay gì hết cứ sạc pin vào chơi là chơi hoài luôn ha thời gian chơi cũng được rất là lâu nên các bạn cứ yên tâm nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái bộ cái thùng này nó sẽ nhìn thấy như thế nào nha thì các bạn lấy hộp nào cũng được đây bỏ vào khi mà vào xong thì các bạn chỉ cần luồn cho mình cái thùng vào thôi hộp của người ta dĩa của người ta nha thì cái điện thoại này khi mà các bạn mua hàng sẽ được nhân viên họ hướng dẫn cho các bạn cái cách cài vào điện thoại và hướng dẫn các bạn sử dụng nha đây sóc nè hai con nai một con cua các bạn thấy không rất là rõ nha mở này hai con nai một con cua tiếp tục hai con nai một con bầu mở hai nam một bầu tiếp tục nai cá cua nai cá cua mở có nai có cá có cua tiếp tục nha cá nai bầu mở này có cá có nai có bầu ha rất là rõ luôn thấy cả màu luôn này ha gà nai cua mở có gà có nai có cua tiếp tục ở cái này du quên mất hai nai một con bầu các bạn thấy không rất là rõ này mình để chỗ nào nó cũng xem được này các bạn thấy không mình để trên cái số điện thoại này rất là rõ luôn đây để ở đâu nó cũng báo chứ không phải là mình cái dĩa này nó mới báo thấy không rất là rõ rõ cực kỳ luôn nào. ok nha các bạn thì um, bạn nào mà cần lấy những cái bộ dụng cụ để hỗ trợ cho các bạn chơi bầu cua này về chơi á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 hay là những cái bản game hack trên điện thoại máy đánh bài kính áp tròng đều có hết để cung cấp cho các bạn nha thì những cái bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thời gian để ghé trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ liên hệ với mình mình gửi địa chỉ cho mình và mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay